Thank you.

phương giới cúng dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quang minh đài xưng tính tác Phật sự phổ huân chữ chúng sinh Giải phát Bồ Đề tâm viên lý chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo Nam mô hướng cúng dường Bồ Tát Nam mô hướng cúng dường Bồ Tát Nam mô hướng cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô thập phương pháp giới thượng trụ tam bảo tác đại chứng minh Đệ tử chúng con đương oai lực Bồ đề của mười phương chư Phật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

chi tâm đảnh lễ love. hội thế tôn vào buổi sáng nó luôn luôn giết người chạy và bắt kịp nó đuổi theo lại tình xa ông cấm cô đồng lúc bây giờ tại cửa nội cung vua ba tư nặng nước kiều tát lao diệu tán lá đang ngồi một tư nặng nước kiều tát la hoàng sở sáng tòa y dược trị bệnh cho tôn giả lũng bay. phải đi chúng con có nhiều công việc có nhiều trách nhiệm phải làm thưa đại vương bà ấy các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình vì ấy biết sanh đã tận phạm kita lạc quảng đại vô lượng thiện lai ta đến không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 tu tập theo ba tháng chư tăng an cư kiết hạ của các Phật tử thiền nam tín nữ. Nguyện cho người người đều thấm nhuần Pháp Phật, ứng dụng tu hành, chuyển hóa lầm mê, tinh tiến không ngơi, từng bước thành tựu Bồ Đề Vô thường Kính Bạch Đức Thế Tôn Ngài với lòng từ bi đã tế độ cho tướng cướp Anguli Mala qua đó chúng con thấy được rằng một người trước đó do vô minh phóng dật mà tạo các ác nghiệp, nhưng nếu có duyên lành với Tam Bảo, được ánh sáng trí tuệ của Phật Pháp soi chiếu, họ sẽ thay đổi trở nên con người hiền thiện, có trí tuệ, biết từ điều phục mình, làm lợi ích cho muôn loài. Ngoài ra, nếu ai chân thật tu tập, có lòng từ bi, khi họ phát nguyện cứu độ chúng sinh, thì sẽ phát sinh một năng lực phi thường giúp thành tựu những sứ nguyện thiền lành. Chúng con xin phát nguyện nương tựa Tam Bảo, nương Đức Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng, thường nghe chính Pháp, tinh tấn tu tập, thực hành lời Phật dạy, y Pháp hành trì, để điều phục những bất thiền Pháp, làm cho tâm mình sáng chói giữa đời như mặt trăng thoát khỏi mây che.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 có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về à, nguyện khắp pháp giới các chúng sinh à, thầy đều thể nhập vô sinh nhân à, nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não à, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 từ a quý a phật ơi nguyện cho Quý y à, pháp mới à, nguyện à, cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi quý ơi à, tăng ơi à, nguyện à, cho